マジでうまいやん Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish Yeah, xin chào mọi người, khỏe không? Hiện nay là làm gì ở nhà hả? Mình là không có việc làm đặc biệt ở nhà ngủ thôi Chương trình lần này là Kazuzu Kitchen Yeah, yeah, yeah, yeah Lần này Kazu sẽ nấu ăn là Gà xào xả ức Không Gà xào xả Mình không thích, việc cây Không bao giờ mua ức nha Quên điều chương trình này là đuôi gà đó Đi mua sắm siêu thị Không có nhiều đồ nữa Em chỉ mua đuổi thỏi thôi à, Hồng tây à, đặc biệt nhé Xả đó Giống gà xào xả ức là rất rất Dễ mà có ăn được nha Nghe nói là Trước khi nấu ăn thịt gà này thì sẽ sẽ nên à, là rửa đúng không ạ? Rửa rửa khi sống ở Nhật Bản thì mình không nghe, không bao giờ nghe như thế này á tiếp hả? Không biết tiếc phải không? Mình cái này là quá à, Cắt nhỏ hơn nha Và mọi người ơi là dịch covid 19 này là làm gì á? mỗi ngày à, mình phải à, tìm não ăn á nhưng mà không muốn não ăn nữa nha. mình nghĩ là mệt của mọi người á là cũng nghĩ như vậy á mệt chắc chắn mỗi ngày đều não ăn cho cả đình của mình nhá vất vả nha mọi người cũng à, phải ở nhà Nam có nhiều thời gian à. phải giúp gia đình gia đình của các bạn cũng sẽ là vui nhé hãy nấu ăn thử để giúp gia đình của mình nha ok yay nước mắm nè là dùng nước mắm cái hai thìa không biết tùy người ok à chết rồi tất cả uống nha chỉ dùng nước mắm thôi thì chắc chắn là vị đậm nhé nên cũng dùng đường mỗi mua nha khi <laughs> nấu ăn phở xào thì không có chưa có đường nên hơi hơi đậm mẹ nhé ừ, cái này mua rồi nên chắc chắn ngon hơn xem cách làm món ăn này trên màn thì biết là sử dụng nghe bột nha à không à, trên màn đó được viết là sử dụng là bột cari nữa nhưng bây giờ không có sử dụng <laughs> nghe bột nha nhưng chút xíu thôi cái này phải ờ, ngầm 20 phút nè là tiếp theo cách là xả củ nha năng lực nấu ăn của mình là top top nè top không thể nấu ăn nhiều loại món ăn nè thường ăn là mì tỏi <laughs> món ăn hamburger yeah. sashimi sushi yeah muốn <laughs> là muốn là ngon à, à thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi món của cá dư cũng ngon nhưng mà không phải hoàn hảo đó món ăn à, của các nhà hàng là ngon hơn xíu ngon tiếp theo là mình thích là hành tây nên lần này cũng sử dụng nha à, cũng sử dụng tỏi nha ba tuần hai tuần á ông nói chuyện với ai à buồn á là trắng á và ông nhỏ tiếng việt là tiếng nhật nha <laughs> là thi toán á là học chém màn nhá học với chỉ người việt nam thôi á sự thật là hiện nay nói tiếng việt nhiều hơn tiếng nhật nha nên <laughs> thường nói tiếng việt là một mình à, 今日は何をしようかな今日何食べようかな何作る 면독수야 노술래 오늘은 오네요 이거 태어나냐 날 càng càng điên nha Người sống một mình ơi Hiện nay làm gì Sẽ nói chuyện với Kazu đi nha Mọi người chỉ các đá bằng Hoặc là người Việt Nam hiện nay làm gì là chỉ cho Kazu đi nha Kênh Youtube của Double Rich là thường đi nhà hàng để ăn Ăn thứ món ăn Việt Nam nhưng mà bây giờ là không đi được nhá nên bắt buồn nên hiện nay cả sư ăn thử món ăn Việt Nam nhưng mà không biết nhiều món ăn Việt Nam nên chỉ cho Kazu đi nha vừa nói chuyện với trên mạng vừa Kazu nấu ăn nếu ok thì hãy comment đi nha Yoroshiku onegaishimasu là phải bỏ muối tiêu chanh hay thì dầu à, nha hai thì hai thì hai thì rau à. tỏi và xả nhé và lần này sử dụng là hành tây xào cùng nhau nha ôi hay quá à không thơm quá xả cũ nha và thơm quá tại vì là có nhiều người á, là thơm nha là mùi của xả củ là rất rất ngon này mình tiếc uh, ờ, mình cũng tiếc là nghe học tỏ nha là rất rất ngon à, nghĩa là thịt gà này là hơi bự nha à, cho nên là cần nhiều thời gian để xào chín nha ô oh, không sao nữa mặc đồ bộ từ chương trình trước nha là nhiều người <coughs> nhiều người không thấy à rất đẹp đúng không dạ cảm ơn món đi izakaya cùng với bạn bè của mình nhé sau khi sẽ xong giãn cách xã hội này thì mọi người cũng đi nhậu nha ok không muốn ăn nào cũng ok nếu sử dụng grab thì mình sẽ đi được đâu nha <laughs> mọi người giãn cách đi nha xin lỗi nếu mà bình dương thì khó đi đồng nai thì cũng khó đi thành phố hồ chí minh là ok nhưng bình thắng là khó đi thôi <laughs> sao mặc dù có grab thì những à, cũng à, khó đi xong rồi yeah. Mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Có vẻ ngon đúng không? Thơm! Đến bây giờ, hoàn hảo. Quan trọng nhất là cái này là ngon hay không. Ăn thứ nha. Đầu vô hành tây và xả là bị cháy nhiều nhưng mà mọi người biết hả hành tây là bị cháy nhiều thì ngon hơn nhá nếu xào nhiều thời gian sẽ bị ngọt wow, bên ngoài là hoàn hảo nha ngon quá khi ăn gà xào xả ớt thì chắc chắn cần ăn cơm chán ngon hơn nữa bam bam chăm chăm à, ngon thịt gà này là không phải chảy và mềm nữa là có nhiều nước nữa à, không khô nữa em rất rất mềm và 음, nước mắm nhiều nữa 음 có đường thì chắc chắn ngon nữa vẫn còn có hương vị xả em cảm thấy là ngon này Bí này là vì giống như là vị teriyaki nữa. Tại sao? Sử dụng nước mắm và đường thì sẽ trở thành ờ, vị teriyaki nữa. Này ở Nhật Bản có chương trình trào lưu não ăn chương trình đó não ăn mười game Messi là mười game Messi là nếu có món ăn đó thì ờ, chắc chắn là không thể dùng việc ăn nữa, chắc chắn sẽ ăn món ăn đó mãi mãi gà xào xả ốc của Kazu là mười game Messi không thể dùng việc ăn món ăn này ha ừ. là chắc chắn ngon bây giờ là nở rồi nhưng mà không thể dùm mm, siêu siêu siêu siêu siêu ngon sức đồng rất ngon mẹ ơi mình đã ăn rất là giỏi có thể là bây giờ là mình là não ăn tốt hơn mẹ nhà ok rồi cái là não hình tóm giản, dễ lắm nên mọi người hãy ờ, làm tưởng gà xào xả ốc cho gia đình nha Cảm ơn đã xem chương trình này nha Kazuzu Kitchen Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha Và hơn nữa sẽ comment Kazu đi nha Bye bye Hẹn gặp lại nhé Yes.